ca dành cho thị trường nội địa Nhật thì bếp là Rinnai thì bếp có ờ, mã số là KG34NBK đây là cái nội thất bên trong của bếp đây thì tiếp theo đây là tôi sẽ đóng nắp bếp lại để cho các bạn xem ngoại thất bên ngoài của bếp xong rồi tôi sẽ test những tính năng của bếp cho các bạn được xem vào cái ngoại thất bên ngoài đi thì bên dưới bếp á, nhân viên bên cửa hàng chúng tôi sẽ bọc lưới để che chắn lại để phòng chống như trường hợp chuột sẽ vào bên trong cắn phá dây điện của chúng ta bếp này nó có đời rất là mới đây bếp được xuất xưởng vào tháng 8 năm 2019 đời rất là cao luôn bếp còn rất là mới được xuất xưởng vào tháng 8 năm 2019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 Đấy, thì sau khoảng từ 5 cho đến 7 giây á, quay cảm biến của bếp xem những tín hiệu là lửa đã tắt thì bếp sẽ tự động khóa ga. Đây, bếp đã khóa ga kèm theo thông báo là tiếng bếp đây. Nếu như các bạn chú ý lắng nghe các bạn sẽ nghe một tiếng tập của relay bếp nó đã đóng lại thì có nghĩa là bếp đã tự động khóa ga. Thì cũng có một số nơi bán khác họ quảng cáo đây là cá tính năng chống trào, hàm ý khi mà các bạn nấu ăn á, nước mà trào ra bên ngoài thì nó sẽ chạm vào đầu chia lửa để khiến cho lửa tắt. Nhưng các bạn chú ý, đầu chia lửa này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 gạo lít cháo của tôi đây là ba trăm rưỡi đây tôi biết phẩu của tôi là ba trăm ba thì nó sẽ tùy vào cái vị trí cái que cảm biến cái nồi đó mà nó sẽ cho cái nhiệt độ khác nhau thì để làm khắc một vấn đề về đi, thì khi các bạn mới vào cửa hàng chúng tôi á các bạn sẽ được tặng kèm một bộ pin sạc đây bao gồm pin sạc như thế này đi kèm với nó là một cái lò xo đây và mỏ cắm sạc đây với đoạn dây dài 3 mét như thế này đây là tất cả phụ kiện của bộ pin sạc ở cửa hàng chúng tôi sẽ được tặng kèm cho các bạn khi các bạn muốn biết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 để mà có thể nhận biết khi nào pin chúng ta sạc ở đây á thì các bạn có thể quan sát một cái đèn hiển thị cho cũng sạc lên. khi đèn thì ánh sáng xanh ở đây thì có nghĩa là pin ở đây rồi thì các bạn nên rút sạc ra còn để có thể nhận biết khi nào pin yếu các bạn có thể quan sát vào đèn hiển thị trên bếp đây khi đang sử dụng cái đèn thị chớp ánh sáng đỏ ở đây thì có nghĩa là pin đã yếu rồi thì các bạn nên cắm sạc vào hoặc là các bạn có thể chú ý đến nghe vào cái gì đánh lửa của bếp đây gì đánh lửa đây khi các bạn nghe tiếng nhịp đánh lửa nó chậm và nhỏ dần lại thì cũng có nghĩa là pin đã yếu rồi thì các bạn cũng nên cắm sạc vào thì ở pin sạc của chúng ta nó sẽ có hai cực đó là cực âm cực dương thì cửa hàng chúng tôi sẽ dấu cộng và dấu trừ để mà các bạn có thể phân biệt ở dấu cộng là cực dương và dấu trừ là cực âm thì các bạn lắp tiêu bên trong á các bạn nhớ lưu ý một điều á các bạn sẽ hướng cực dương là dấu cộng này ra bên ngoài và cực âm vào bên trong đây đây tôi hướng nằm của pin nó nằm dưới này đây tránh cái trường hợp lắp đảo cực pin lại vì nếu như mà các bạn lắp đảo cực pin thứ nhất bếp sẽ không hoạt động được thứ hai là có thể xảy ra cái tình trạng hư hỏng pin chúng ta nên các bạn hãy lưu ý cái điều này các bạn sẽ việc phải mở một cái lò xo này đây sẽ móc một cái lò xo này vào phía dấu cộng đầu được dương pin nó sẽ có những cái lỗ nhỏ như thế này các bạn sẽ móc cái lò xo vào những cái lỗ này đây để chúng ta cố định cái lò xo lại khi mà cho vào sử dụng sẽ không sợ xảy ra cái trường hợp nó sẽ bị bung ra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 các bạn sẽ ghi trực tiếp vào cấm hẹn giờ này tiếp theo là ghim ổ điện ha ống nút để chọn thời gian đây thì các bạn nhớ lưu ý một điều như thế này khi mà các bạn sử dụng cấm hẹn giờ này thì các bạn phải để hộp pin nhà trống đây các bạn phải lấy pin ra bên ngoài hết vì nếu như mà các bạn sử dụng cấm hẹn giờ mà vẫn đi bên trong hộp pin này thì khi mà hết thời gian trên ổ cắm á, thì bếp nó vẫn sẽ hoạt động bình thường vì là nó vẫn còn cái nguồn điện á, được tiếp vào bên trong bếp nên là các bạn hãy nhớ lưu ý cái điều này thì đối với dòng bếp Nhật này nó có rất là nhiều cái ưu điểm vượt trội hơn là bếp ga Việt Nam thứ nhất đây là bếp được xuất xứ từ Nhật sử dụng sẽ rất là bền thứ hai nó cực kỳ là tiết kiệm ga thì theo khảo sát nhiều khách hàng đã sử dụng á, và họ cho biết một trong các bạn nếu như mà có bốn người một ngày nấu ăn hai buổi á, một bình ga thì giá nó sẽ khoảng là 320 ngàn các bạn có thể sử dụng được khoảng từ 2 tháng rưỡi cho đến 3 tháng thì tức là mỗi tháng các bạn chỉ tốn khoảng 150 000 tiền ga mà thôi thứ ba nó cực kỳ là an toàn ở phía sau đầu chi lửa này nó sẽ có một cái que cảm biến đây tự động khóa ga chống rò rỉ thì công dụng của que cảm biến đó là khi các bạn sử dụng bếp các bạn tắt công tắc tắt lửa nhưng các bạn quên khóa ga đi thì ờ, khi mà họ lửa tắt đó khoảng từ, từ 5 đến 7 giây thì cái que cảm biến đó nó sẽ nhận được cái tín hiệu là lửa đã tắt để uh... thế này đã thế không liền nha không luôn nè đấy nó xong liền nè đã thế xong liền cầm luôn ờ. thì công dụng của nó là khi mà các bạn đã tắt công tắc tắt lửa đây nhưng lại quên khóa ra đi thì khi mà ngọn lửa tắt từ 5 đến 7 giây á thì qua cảm biến đó nó sẽ nhận được tín hiệu là lửa đã tắt thì bếp nó sẽ tự động khóa ra lại thứ nhất là